Bây giờ là chào ông bà đi. Chào ông bà. Chào cô gì? Cô. Chào cô gì? Cô Hiền. Cô gì? Cô. Cô gì? Cô. Gì? Gì? Chú. Chú. Bác. Bác. Anh chị. Anh chị. Đàng hoàng vào. Con đập lợn để đuổi sang con này. Con đập lợn để đuổi con như này. <laughs> Còn muốn nói cái gì nữa không? Đó nói gì nói nói đi chó nhiêu hả đây giờ là tiết kiệm một năm rồi nhở không biết được bao nhiêu tiền nhở đây này cầm lấy mà đập đi đọc con này nhá con này là con mới nào đọc đi đọc mạnh vào chứ nữa nữa nữa ui con này chắc thế cho ba ba ba ba hỗ trợ ui ui từ từ từ từ từ từ ui giời từ từ từ đọc hết đã ui nhiều tiền đấy để để ba từ từ ba đặt cái máy xuống xếp xếp từng tờ sao xếp tờ nào dạ, dạ. cùng loại ấy ui năm nay được ít thế từ từ từ từ. Ôi đây nữa. Đi, đâu vậy? Đây rồi nè. Tiếp. Tiếp từ nào tự như từ xanh này để sang một bên này. Đấy, để sang này. Để cho tí ba đếm cho. Xem được bao tiền. Đây là màu xanh lại tay. Đó đây đây. Đây đây là màu đỏ. Ở từ. Màu gì vậy? Đây. Bác ơi đây là màu gì? Màu ờ, đỏ Siêu, siêu lại đi đều ăn đến cho Đây Đậu lợn để dùng tuổi Nha yeah. Dạ Siêu Đậu Siêu, siêu cật đồng đấy chăng Ồ nào này được ít thế Tí, tí qua đổi từ to cho nhá Tí qua đổi từ to cho nhá Toàn tờ 20 nghìn nhỉ? Ờ, đồng. Ồ, nào này được ít thế. Ít gì, ít. Màu trắng đá cây. Ồ. Màu trắng đá cây. Đây. Ừ. Nào này là không được ăn bánh nữa nhá. Ừ. Ăn bánh ít thôi nhá. Để cất tiền để độc lợn nhá. Lúc nào lúc nào nhiều thì mua ato nhá. không muốn mua à to à phải 5 triệu mới mua được 5 triệu mới mua được à ừ ờ, bác có 2 nghìn đấy đây để đây một nghìn hai nghìn ba nghìn bốn nghìn năm nghìn sáu nghìn bảy nghìn đây một nghìn đấy để dạ, một nghìn để dạ, hai nghìn năm nghìn đừng đừng có nằm lên nó đừng đừng có ngồi lên trên đấy đấy đặt con xếp cái đồng này ra đi okay. đấy này để tí nữa đổi cho mẹ mẹ năm nay mẹ mừng tuổi mừng tuổi lại được cái tờ khác đây là của mẹ á đấy xếp con xếp đây là màu của mẹ em màu vàng em thấy toàn màu hồng nha mẹ năm nay cháu ít thế nhỉ để tí đổi với mẹ cái nào đổi được có mỗi hai con trâu xanh này đây là con trâu xanh đây này đây là con trâu vàng ừ con trâu vàng Trời ơi, em cầm mẹ cái này đã. Này. <laughs> Trời hết đâu. Cái này. Cái này. Cái Ôi dồi nhầm Đây rồi Không biết được mấy triệu nhỉ? Thì ba điểm cho nhá Ui Con phải nhặt từng đồng vào chứ Tờ nào cùng loại ấy Cùng màu ấy Cùng màu cùng màu đây cùng màu đây đấy ui ba ơi ơi ờ. tiền gì đấy tiền tiền đấy tiền lẻ ôi ba bà nhét vào à ừ ba nhét vào tiền mẹ ơi ba nhét vào ôi năm nay tha hồ đổi nha năm năm như này ít ít châu đấy năm nay được ít châu đấy nhờ sang năm phải được nhiều trâu nữa nhờ thì bảo mẹ đổi cho cái tờ kia nhá không mẹ nói, mẹ để để cho sang cái con to này này hả <laughs> ôi được có mỗi một, một con trâu xanh à được hai con trâu xanh còn toàn trâu đỏ thôi toàn trâu đỏ thôi đây là con trâu vàng đây là con trâu đỏ đây là con trâu màu gì con đi coi du du du du con rồi biết biết không anh đã dạ biết hết con được nâu đạp đạp đạp chim nâu con chim nhỏ chim mỹ canh đây đây, đây xếp xếp xếp xếp như như ba này này xếp như ba này này không xếp xếp gọn như ba này này để đếm, đếm cho nó dễ ừ. mẹ nhiều thế nhỏ đấy đừng đừng có cầm cái này cái tờ này là tờ khác đấy xếp lại đi xếp lại đi Hôm nay được ít trầu thế Đấy xếp cái tờ con vào đi Để ba đếm cho Xem được mấy tiền lấy lấy cái nịt đây cho ba nịt đâu à, đây, đây, đây, đây. Ừ, cái nịt đâu Ồ. cái nịt đây à ừ? không phải hai bốn sáu tám đọc hai bốn sáu tám mười mười hai mười bốn mười sáu mười tám hai mươi hai hai hai bốn hai sáu hai tám ba mươi ba hai ba bốn ba sáu ba tám bốn mười bốn hai

màu màu xanh. 2 4 6 8 10. 12 14 16 18 19 20 2 4 6 2 4 6 8 màu 10 xanh. 12 14 16 18 20 22

52 62 62 6 triệu 2 Ba đếm của mẹ cho nào 2 4 6 8 9 10 này, 12 6 triệu 2 à Được có 6 triệu thôi Em ạ À còn từ 50 này nữa Ba chưa đếm đừng xếp lại đi đây là một triệu này bà đổi cho tờ này nhỉ đây là của mẹ à, không đây là của mẹ một hai ba bốn năm sáu bảy dạ, dạ. tám chín dạ, mười mười một mười hai mười ba mười bốn mười lăm 15 đây mấy tờ này đây đổi cho mẹ lấy lấy lấy cái tiền của mẹ đi dạ. lấy cái tiền trên kia của mẹ đi ơi à, à có no